mời các con vào ví dụ đầu tiên. Mỗi lần cô lấy 8 chấm tròn và cô lấy hai lần như vậy. 8 được lấy hai lần ta viết như thế nào? Ta sẽ viết phép tính nhân đó là 8 nhân 2 bằng 16. Đây là phép nhân trong bảng nhân 8. Dựa vào phép nhân này, các con có xây dựng được hai phép chia tương ứng không? Hãy cùng quan sát các phép chia tương ứng mà mình xây dựng được nhé cứ mỗi một phép nhân ta xây dựng được hai phép chia tương ứng bằng cách lấy tích chia cho thừa số này ta được thừa số kia. Như vậy ta có 16 chia 8 bằng 2 và 16 chia cho 2 bằng 8. Cô nhắc lại 16 chia 8 bằng 2, 16 chia 2 bằng 8. 16 chia 2 ta thuộc rồi. Vậy cô sẽ bỏ phép tính này đi và cô giữ lại phép chia trong bảng chia 8. Cô có 16 chia 8 bằng 2, cô xây dựng được phép chia đầu tiên. Bây giờ chúng mình lại xem ví dụ tiếp nhé. Cô có 8, cô lấy 3 lần, thì cô sẽ viết phép tính nào? 8 được lấy 3 lần, ta viết 8 x 3 bằng 24. Dựa vào kết quả của phép tính nhân này, hãy giúp cô xây dựng hai phép chia tương ứng nào. Từ phép nhân trên xây dựng hai phép chia tương ứng như sau. 24 chia 8 bằng 3 và 24 chia cho 3 bằng 8. Lấy tích chia cho thừa số này, ta được thừa số kia. 24 chia 3 bằng 8 ta lại học rồi. Vì thế, cô sẽ chuyển đi. Và chúng mình giữ lại phép chia trong bảng chia 8. 24 chia 8 bằng 3. Cô trò mình đã xây dựng được hai phép chia trong bảng chia cho 8. Đó là phép chia 16 chia 8 bằng 2 và 24 chia 8 bằng 3.